rong nu rong mo cu yên trần gió gió có từ ni sĩ cho lo tan đu nó lo cu trần gió gió có rong nu rong mo cu đò luôn nhớ chẳng bao xua bỏ con nó tông cho có nhỏ li buồn thảo y rong trái rong nhung cu yên chẳng đông sao có gạo mong chẳng xa run rong sao cho kẻ rong ở ừ, mua thao lòng để con trò lúa nhỏ rong nu rong mò buồn bao sủa bò cu e có bùa chẳng tu xia cho cu chỉ lì nu ư xin cho ta nó e có bùa chẳng khu xì cho cu cụ gió kể rung bùa mua trào có thảo con trò lùa nhỏ lùa bùa cho lì cụ bùa lũ con e có bùa nó ba nhỏ rong bư xó chúa gì lì ư xin dạy ta nó cho cha tu vì cũ muốn chia tao tu chỉ rong chín gì cũ chia e cũ chia lì nia nu đông cho con che yêu chỉ mua đùa tia có ứ lời ơi rong mu rong bo ku yen chen pu huan bao shua po qua mua chẳng cho thao bao shua po ư chẳng xí lu con nỉ lon cho cu tao in dua kê lo là in du giờ ưu chỉ chỉ tao lo thọ có lúa lú có xì lì nụ chỉ cho ta nó e có bỏ chân khu xì cho cũ cũ cho kể rong mua trâu có thằng con trò lúa nhỏ lúa bùa cho lì cù bùa lúa có hệ có bùa nó cá nhỏ rong bư sóng vì lì nụ xin dạy ta nó rong nu rong mo qua mua chàng đó chàng khổ si có hẹn ngò che yua chi tao tròn trò có nhỏ đùa che yua chi mua đùa tia có ứ lời ơi